và để ờ, ghi đè phương thức get name thì chúng ta sẽ sử dụng phương thức override Angola. Xin chào Việt Nam và chào mừng các bạn đã đến với học TypeScript cơ bản bài 15 class phần 3. Trước khi đi vào bài mới thì chúng ta sẽ chữa bài lần trước điền vào chỗ trống class square chỗ trống rectangle điền vào để có thể kế thừa và đáp án của chúng ta đấy là extend chúng ta sẽ dùng extend để kế thừa class chúng ta sẽ đi thêm vào đi sâu vào class ở bài hôm nay chúng ta sẽ học về override override dùng để thay thế các thành phần của lớp cha chúng ta hãy đi vào xem ví dụ sau đây tôi có hai class một là class người hai là class sinh viên extend từ class người và chúng ta cùng có một hàm get name và để ờ, ghi đè phương thức get name thì chúng ta sẽ sử dụng phương thức override khi chúng ta sử dụng từ khóa override này thì chúng ta sẽ sử dụng get name của sinh viên chứ không phải là get name của người nữa nó sẽ trả ra cho chúng ta là họ và tên sinh viên là tiếp theo chúng ta sẽ đi đến ờ, kiến thức thứ hai đây là lớp dẫn xuất abstract class ở ờ, abstract class thì chúng ta không cần phải triển khai tất cả các thành phần cũng lấy ví dụ ở hai ờ, class người và sinh viên như ở dưới ví dụ như ờ, chúng ta sẽ sử dụng class người là abstract hấp dẫn sắt khi khi đấy hàng của chúng ta get name chúng ta abstract như thế này thì ờ, chúng ta sẽ không cần định nghĩa hàng và ở dưới thì chúng ta cũng không cần chữ override nữa chúng ta sẽ định nghĩa luôn và lớp nào mà kế thừa từ lớp dẫn xuất thì bắt buộc phải định nghĩa hàm dẫn xuất của lớp cha đây chúng ta không ờ, định nghĩa lại hàm ghép nên hàm ắt trách này thì sẽ lỗi ngay chúng ta cần phải định nghĩa lại lớp dẫn xuất hàm dẫn xuất của lớp dẫn xuất Như vậy bài học của chúng ta đến đây là hết và để ôn lại bài